nhập số thông báo nộp phí và ngày thông báo nộp phí. Chọn mã loại phí và mã đơn vị thu phí từ danh sách thả xuống. Nhấn Vấn tin. Trường hợp vấn tin thành công, chương trình tự động hiển thị thông tin khoản phải nộp. Trường hợp không có dữ liệu, quý khách nhấn thêm mới để tạo bảng kê nộp phí. Trường hợp vấn tin thành công, quý khách nhấn Chi tiết. Chuyển màn hình nhập thông tin, hệ thống tự động nhập sẵn các thông tin đã có liên quan tới khoản phí hạ tầng. Trường hợp không có dữ liệu, quý khách nhấn Tạo mới chuyển màn hình nhập thông tin, nhập thông tin đơn vị nộp thuế, các trường, mã số thuế, tên đơn vị nộp thuế, địa chỉ sẽ được hệ thống tự động điền theo dữ liệu vấn tin từ hải quan. Chọn một tài khoản thanh toán để trích nợ từ danh sách tài khoản thả xuống. Chọn tỉnh, thành phố từ danh sách thả xuống. Chọn quận, huyện từ danh sách thả xuống. Chọn địa bàn hành chính từ danh sách thả xuống. Chọn mã kho bạc nhà nước từ danh sách thả xuống. Chọn tài khoản ghi thu từ danh sách thả xuống chọn mã cơ quan quản lý thu từ danh sách thả xuống, nhập số tờ khai hải quan, nhập ngày tờ khai hải quan, nhập số tờ khai nộp phí, nhập ngày tờ khai nộp phí, chọn mã hải quan từ danh sách thả xuống, chọn loại hình từ danh sách thả xuống, nhập thông tin chi tiết khoản phải nộp, nhập ID chứng từ, nhập số chứng từ, nhập ký hiệu chứng từ, nhập ngày chứng từ dưới dạng ngày tháng năm, nhập số tiền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 chọn các giao dịch cần phê duyệt, nhấn nút Phê duyệt để chuyển sang màn hình tiếp theo. Để phê duyệt từng giao dịch riêng lẻ, nhấn chọn số giao dịch cần phê duyệt. Giả soát lại các thông tin về giao dịch chưa phê duyệt trên màn hình chi tiết giao dịch. Nhấn nút Phê duyệt để chuyển sang màn hình tiếp theo. Bước 2. Trên màn hình xác thực, nhập mật khẩu KeyPass với tiếng Anh OTP. Nhấn nút Chấp nhận để chuyển sang màn hình tiếp theo. Nhấn nút Quay lại để trở về màn hình trước đó Bước 3. Hoàn thành. Thông báo phê duyệt giao dịch thành công sẽ hiển thị trên màn hình kèm theo thông tin chi tiết giao dịch. Nhấn nút Quay lại về danh sách giao dịch chờ phê duyệt.